đớn đau ở đời buồn vui chứ tình câu chuyện tình yêu tôi kể ra đây nói xa sẽ bị người ta cười chế bão tôi dại khờ còn hơn tôi giữ mình tôi tôi đã lầm người yêu thương nào bởi người tình tôi chẳng giống người ta chẳng mơ sống được giàu sang chẳng mẹ gắm hoa lùa là đời ơi phải vui hay buồn ngày ngày và em sống như bao nhiêu đôi tình nhân Xót đam mê cho đời tôi ghim đảo tình say Mà nào ngờ em bên đời tôi Để khóa lấp mối tình ai Làm chảy máu trái tim tôi lần đầu yêu Giờ thì nước mắt tôi cạn khô với con rất mong bên người xưa đớn đau thay em lại người lữ khách qua đường ở trọ một đêm ven đường thôi tôi em đi xa đời tôi bằng tư tưởng thôi chẳng hoa em phụ tình tôi đưa ông ống thôi đời làm sao đêm người ngoại tình tư tưởng về ai xót cho tiếc người tình chung ngàn đêm khóc ân tình sâu lòng đau kiết tình tàn thôi đớn đau ở đời buồn vui trữ tình câu chuyện tình yêu tôi kể xa đây Nói xa sẽ bị người ta Cười chê bảo tôi dại khờ Còn hờn tôi giữ mình tôi Chính tôi đã làm người yêu tôi người tình tôi chẳng giống người ta chẳng mơ sống được giàu sang chẳng mẹ gắm hoa lùa là đời ơi phải vui hay buồn gian Xót đam mê cho đời tôi điên đảo tình say Mà nào ngờ em bên đời tôi Để khóa lấp mối tình ai Làm chảy máu trái tim tôi lần đầu yêu Giờ thì nước mắt tôi cạn khô vỡ tan rất mong đến người xưa đến đâu tay em lại người lữ khách qua đường ơ cho một đêm ven đường thôi rồi em đi xa đời tôi bằng tư tưởng thôi trăng hoa em phụ tình tôi đưa ông thôi đời làm sao để ngoại tình tư tưởng về ai xót cho kiếp người tình chung ngàn đêm khóc ân tình sâu lòng đau kiếp tình tạm thôi cho kịp người tình chung ngàn đêm khóc hơn tình sâu lòng đau kiếp tình tàn khôn